Xin chào mọi người, mình là Trần Lan, giám đốc phát triển thương hiệu của công ty Hương Chanh. Mình đến với Hương Chanh rất là tình cờ và trong quá trình mình sử dụng sản phẩm cũng như là tìm hiểu, mình được biết là Hương Chanh hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên và khi mình tin sản phẩm mình dùng, mình thấy là cái sản phẩm rất là ok, hiệu quả. Thì à, khi mình dùng trong quá trình thời gian mình sử dụng và mình theo dõi 4 tháng thì thấy cơ thể của mình không thấy tăng cân lên và khi đó lúc đó mình bắt đầu mới làm với công ty Hương chanh nhưng trong quá trình làm đúng thực sự ra là Hương chanh đã mang lại cho mình rất nhiều những cảm hứng cũng như là từ cái nguồn thu nhập và mọi người nhìn thấy là bóc dáng và làn da của mình hiện nay tự tin rất là nhiều trước kia thì ờ, thực sự ra là với những chị em mà bỉm sữa chắc chắn là để có một làn da cũng như là một bóc dáng đẹp ngay thì rất là ít người có nhưng đến bây giờ thì mình rất là tự tin với vòng eo cũng như là làn da của mình à, đến với hương tranh thì ngoài ra các chị em còn được có những cái gì được đào tạo rất là chuyên nghiệp thứ hai nữa là nguồn thu của mình rất là ổn định và đến với hương tranh còn điều hơn nữa là mọi người được hỗ trợ nhau trong kinh doanh mà à, rất là cảm ơn giám đốc ờ, Kim Lê đã là người sáng lập ra và là người ờ, nghiên cứu để sản xuất ra sản phẩm của Hương Tranh và qua đó từ đó thì tôi cũng mới có nguồn thu Xin chào và cảm ơn mọi người Chị em bỉm sữa nào nhớ nhá Muốn kiếm thêm thu nhập hãy đến với Hương Tranh Đảm bảo sẽ không làm các chị em phải buồn, phiền và hãy làm chủ kinh tế của mình